sẽ chia sẻ cho anh chị cái cấu trúc về cuốn sách nha đa phần khi nói về cấu trúc nhiều người sẽ nói về cái mục lục cuốn sách thì Kiên sẽ đưa chia sẻ cho anh chị một cái góc độ khác của một người là tác giả viết sách ha và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là chúng ta biết được cái phương pháp quy nạp và diễn dịch thì comment xuống bên dưới đi ạ à. bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta biết cái phương pháp quy nạp và diễn dịch thì comment xuống bên dưới là tôi biết đi ạ à. và quy nạp là gì và diễn dịch là gì hả các anh chị quy nạp đó chính là cái việc chúng ta tóm gọn lại chúng ta tóm tắt lại có nghĩa là một khối lượng thông tin rất là lớn một cuốn sách rất là nhiều thông tin nhưng cái người có khả năng quy nạp đó anh chị thì họ sẽ rút chích ra những kiến thức đó ra thành thành những cái ý chính thôi người ta ném thông tin lại thành một cái ý chính còn diễn dịch là gì các chị là một người có khả năng diễn giải có khả năng diễn giải suy diễn và và có khả năng là là bung cái cái thông tin đó ném ra bung nó ra cho nó làm sao các anh chị cho nó ra nhiều ý tứ cho nó dễ hiểu hơn rồi cái cái cuốn sách đó anh chị nếu như chúng ta nghĩ nó là một cái đại ý nó rất là phức tạp đi nhưng thực ra phức tạp là gì phức tạp là đơn giản cộng đơn giản cộng đơn giản cộng đơn giản và trong cuốn sách nó là một cái đại ý nha anh chị nó là một cái đại ý và cái đại ý này được kết thành những cái tiểu ý ý cộng ý cộng ý cộng ý và việc của chúng ta là đi tìm những cái ý này và cuối cùng là rút kết ra cái đại ý nó là gì rồi các anh chị đã thấy một cuốn sách đó các anh chị nó sẽ có đại ý và cái đại ý này nó nằm ở đâu nó nằm ở trong cái tiêu đề trong cái tựa đề của cuốn sách các anh chị nó sẽ nói lên một cái đại ý lớn của cả cuốn sách và được cô gọn lại ở trong cái tựa đề cuốn sách đó rồi cái thứ hai là trung ý trung ý là gì các anh chị nó là những cái cái tiểu mục nó nằm ở trong mục lục các cái chương và cái tiểu ý là cái gì tiểu ý là những cái ý nhỏ ở trong từng chương một và việc của chúng ta cần phải xác định đại ý là gì trung ý là gì tiểu ý là gì vì việc đọc sách là đi tìm ý nha các anh chị đi tìm thông tin nha chứ chúng ta không có đi gọi là đọc nguyên cuốn sách là chúng ta không biết cái ý cuốn sách nó là gì và các anh chị phải nắm được cái quy nạp là gì và chiến dịch là gì cái việc của ông tác giả các anh chị ông có một cái khái niệm một cái ý niệm lớn và việc của ông ta là sao giếm dịch nó ra thành một cuốn sách dày hai ba trăm trang để cho tất cả mọi người đọc dễ hiểu cái ý mà ông ta đang muốn nói còn cái việc của những người đọc sách của chúng ta là phải đi quy nạp lại là chúng ta phải ném những cái những hai ba trăm trang nó ném lại thành những cái ý lớn để chúng ta chỉ cần nhớ cái ý lớn thôi việc của chúng ta là phải quy nạp lại còn việc của người viết sách là họ diễn dịch ra cho nó dài ra để cho nhiều người đọc người ta hiểu được cái ý đó